Dạ, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ. À. Hiện tại là Phước à, đang có mặt tại à, cầu số 5, ấp Thế Hiệp, xã Đông Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ. Thì phía trước mặt cô chú anh chị đây chính là cái căn nhà cũ của hai bé mồ côi. À, và hoàn cảnh thì trước Tết Phước đã đăng và nói về hai bé mồ côi thì cha thì mất mất sớm, à, bỏ lại hai bé. Thì đây là cái bàn thờ của hạnh phúc như cô chú anh chị xem đó nhà thì không có cái gì cả thì uh, sau khi nhận được uh, sự hỗ trợ của uh, quý mạnh thường quân và ông nội thì uh, có một cái phần đất ở đằng sau muốn uh, uh, hỗ trợ cho hai bé uh, nhưng mà không có tiền nên uh, giờ thì sẽ bỏ đất ra bởi vậy thì uh, đây tôi sẽ cho cô chú anh chị xem đây chính là cái căn nhà mà hiện tại uh, nhờ sự uh, giúp đỡ của quý mạnh thường quân đang xây dựng là để giờ phút uh, quay xa xa cho cô chú anh chị xem nhé đó giờ trước mặt thì mình xây hoàn toàn là tường luôn còn bên hông này là cái ờ, cái nền thì mình sẽ lên là 6 tấc xung quanh thì mình sẽ ờ, lên một mét rồi sau đó thì dừng ờ, ton lên mặt trước này thì mình uh, xây tường và xây thêm một cái dách giữa và làm thêm cái bàn thờ để cho anh Phúc thêm nửa thờ nè. trong này là cái buồn của hai bé đó phía đó thì uh, cửa sổ cửa sổ này thì ờ, nữa mình sẽ làm mấy cái sắt ngang qua tại hai bé cũng là nữ á bởi vì mình sợ nguy hiểm nên mình sẽ làm thêm mấy cái uh, mấy cái uh, cái sắt sắt ngang qua nói chung là để làm rào chắn lại ở sau này thì cái nhà vệ sinh ở nhà vệ sinh thì cũng đang làm luôn nữa thì mình làm sẽ làm cái cửa lùa ngang bằng ngủ phần sau này thì sau khi mà xây xong thì mình sẽ ờ, diện uh, ton lên lại bây giờ thì uh, chủ yếu để cho gió thông mát còn đây là cái ờ, cái bếp cũng hoàn thiện gần hết 70 phần trăm rồi đó cô chú anh chị có tiền nữa sẽ mua thêm mấy cái giường cho hai bé để vô đây nữa mình niệm chiếu luôn nữa đây thì à, mình sẽ à, lót gạch lên rồi thì thấy ok ok nha cô chú anh chị do là chi phí ờ, không có ờ, đủ và nhiều nên mình ờ, chỉ xây lên một mét tường thôi còn nếu mà uh, có tiền nhiều thì mình đã xây full tường rồi với lại chi phí khi mà xây full tường nó sẽ rất là cao à phải uh, lên 3 4 mét tường nói chung là phát sinh thêm nhiều lắm còn ở đây thì đây gần đây là khu vực đây là cây cối nhiều để trước cũng mấy lộ nữa nên gió nó cũng luồn vô cũng mát nên mình chỉ mở cái cửa sổ chính và một cái sự cửa sổ phụ ngay cái buồn thôi thì nhiều bạn cũng hỏi là tại sao mà không ờ, chịu ờ, xây tường hết thì ờ, nếu mà xây tường hết thì đâu ra kinh phí à phát sinh thêm nhân công tùm lum tùm lá chứ giờ thì Phước sẽ quay cho cô chú anh chị xem cái phần bên hông ha đây bên hông nè đó tất cả đều mình tô lên hết cho nó sạch sẽ rồi nữa mình sơn ở trong ở trong mình sơn hết rồi trơn nếu còn dư nước sơn thì mình bắt đầu mới sơn ở đây đó riêng cái phần nền cô chú anh chị thành móng nè cô chú anh chị nhìn xem nữa thấy không đó lên gần 6 tấc luôn rất là cao và kiên cố hàng ba đồ đầy đủ hết chứ nếu mà có tiền nhiều Phước cũng ờ, xây dựng uh, thêm uh, tường hết rồi giờ kinh phí mình không có đủ với lại phải chừa tiền cho mấy bé trang trải về sau nữa vậy là quá tốt rồi đối với ờ, những gia đình khó khăn thì họ có được một cái căn nhà như thế này thì rất là vui luôn và mừng luôn rồi chủ yếu là để có chỗ che nắng che mưa thôi mấy cái nhà như vậy thì mình có thể ở từ 15 đến 20 năm ở rất là lâu luôn và khi hai đó hai bé cũng đã hai mấy tuổi rồi nữa đi làm có tiền thì tự động mà rất <laughs> là lợi rồi sau đó này kiểu dạng nhà tình thương nè nè à, cô chú anh chị xem bên hông này mình cũng tô luôn tô hết xong nữa mình quét hồ dầu cho nó ờ, kiên cố nó chắc cắt cái tường do là nhiều bạn cứ không ờ, không biết á, cứ nghĩ là cắt một cái căn nhà gì nó đơn giản rồi tường thì mình chỉ cần thêm 500 viên gạch hay là một ngàn viên nữa thì mình có thể xây full lên hết trơn nhưng mà bạn không có biết được là mình phải bắt thêm dàn giáo xây lên 3 4 mét rồi phải phải có những cây đà ngang cái vách tường như vậy nữa lên cao mình phải bắt thêm nữa phải kìm lại mấy cái uh, trụ nữa mấy cây gì mấy cây cột uh, xung quanh nữa nói chung là đủ thứ hết trơn á và nhân công phát sinh thêm chi phí phát sinh thêm chứ không phải đơn giản là mình chỉ nghĩ là ừ cái vách tường đó là có bao nhiêu gạch đó thôi là đã đủ như 500 viên hay là gì đó mình xây lên là được xây lên thì nhân công là phát sinh thêm rồi còn phải tô nữa mà tô càng lên cao đi tô mà đi làm hồ tô càng cao thì nó sẽ càng tốn thêm chi phí và giờ mình sẽ nói chuyện với ông ờ, ông nội của hai bé ha Thấy không không sao sao rồi đây đây con à, đây con gắn đây cho thấy có cái nhà này uh, cho hai cháu ông ông cảm giác sao tôi cảm giác không biết sao mà nói chứ hết cái tấm lòng tôi nó nó mừng biết bao nhiêu sao mà nói vậy mình đời tôi còn chưa được nữa chứ ờ. ông năm nay ông nội năm nay là 73 gần 74 rồi bà thì 67 rồi cái ờ, cái nguyên do mà ông cho cái phần đất cái chuồng gà ông này là hồi trước là ông nói con là để cho hai bé sao phòng hủ sợ nữa bị ờ, đất của nó ông mất rồi nó à, tôi sợ mất đất bây giờ cho rồi nó nguyên cố cũ nó ở rồi rồi tôi làm giấy tờ chú bác anh em đó, đó ký cho nó thực tế luôn rồi lên là ban xã rồi xác nhận đây là của nó rồi không có thằng nào xâm chiếm được à, tức là mình chia cho hai cháu này luôn phải không Nữa cho mình, uh, cho đức luôn đó bên, uh, xã ủy ban đầu ký rồi hết rồi mình Chứ đi à, rồi rồi, rồi kêu uh, có, chú bác đó, ký cho chắc ăn à, ký không. luôn ký trước để nữa rồi sợ nhiều khi ông rồi già đâu bị dành rồi thế nó có gì xảy ra rồi sao đó chỉ có nhiêu thôi rồi nó sống hai đứa để tự Túc nó để làm mà sống tôi cũng cảm ơn mấy đồng mạng này giúp cái này là rất là mừng lắm rồi rồi Phước cũng rất là cảm ừ. ơn luôn chân thành đến ờ, ờ, bé nha ừ. bé bé về sao ờ, ổn định hơn nó ổn định rồi đó còn cái vụ mà hai bé đi học phải không là để qua tôi các người ta thì nói mà tao nói để qua cái ờ, tủ trường á qua cái tủ trường rồi, ờ, rồi mới cho đi học à. rồi tôi lên gạt tôi gắng cố gắng đưa nó đi học tới được tú là năm nay năm tuổi phải không hay là sáu đâu tú hả tú bốn tuổi nguyên 7 tuổi à tú chừng nào tủ trường á tủ trường đã này ra rồi cho nó đi học dạ. vậy là tú sẽ ở nguyên sẽ nhập học trước Nguyên học chắc... là cái chi phí là mình đóng hay là cái chi phí là xin của bên ờ, xã phường hỗ trợ không chưa chưa cái đó chưa đi chưa, chưa biết xong hả? chưa biết xong xuôi rồi sắp xếp à. được bởi vì mình còn khó khăn dạ. cái nào chưa ra cái gì hết rồi à, Tức lên là mình chưa có biết được là họ sẽ hỗ trợ như thế nào phải không chỉ dạ. là tới cái thủ trường này mới là lên sinh thôi lên sinh thôi dạ. lấy khai xanh đồ nào dạ. đó rồi đi đi nếu khi mà xong ờ, trong cái ờ, trong quá trình mà xây cất này xong á còn nhiều tiền á con sẽ à, bàn giao lại cho cái ờ, cho gia đình mình ừ. cho ông để ờ, dành tiền đó cho hai bé đi học ừ. cái đó dạ. tôi phải lo cho con cháu nó biết chữ nghĩa rồi dạ. bổn phận của tôi rồi dạ. hai bé hồi xưa giờ thì cũng không có biết chữ luôn không biết chữ con đi đâu đâu dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.